Khi nghèo chớ làm ba việc, lúc giàu không thân ba người. Kinh nghiệm của người xưa có ý nghĩa gì? Thưa quý vị và các bạn, năm tháng trôi đi, con đường danh vọng, tiền tài của đời người khi bấp bênh, thăng trầm, lúc vinh hiển thất thế nhục nhã. Trạng thái giàu nghèo đôi khi chỉ trong chớp mắt, một ý nghĩ đã hoán đổi cho nhau. Có ai đó từng nói, hãy học từ sai lầm của người khác, bạn sẽ không bao giờ đủ sống lâu để phạm tất cả các sai lầm. Nói về sự giàu nghèo, cổ nhân xưa đúc kết kinh nghiệm để lại nhiều câu trí lý thâm sâu, có thể giúp cho người đời sau tránh được sai lầm để không đi vào vết xe đổ. Trong đó có câu, cùng bất bính tam nghệ, phú bất thân tam nhân. Tức có nghĩa là, khi nghèo chớ làm ba việc, lúc giàu không thân ba người. Câu nói này có ý nghĩa như thế nào? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu và cảm ngộ. Đầu tiên, cái gọi là khi rơi vào cảnh nghèo chớ làm ba việc đó là nói về ba việc này. Thứ nhất, đó là không mơ làm giàu sau một đêm. Khi nghèo, người ta thường sẽ luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để kiếm tiền, thậm chí là khát vọng làm giàu sau một đêm. Trên thế giới quả thật có người giàu lên chỉ sau một đêm, nhưng cũng chỉ là những trường hợp cá biệt. Đại đa số chúng ta đều là người bình thường, nhiều người ảo tưởng bỏ một vốn bốn lời, muốn hiện thực hóa ước mơ này bằng cách tìm đến thử vận may của mình qua các hình thức cá cược, cờ bạc. Nhưng các cụ nói rồi, cờ bạc là bác thằng bần, mấy ai làm giàu từ trò đỏ đen đâu. Xưa nay toàn cảnh nhà trống hoác, gia đình lục đục, vợ con nhau nhóc chiếm ngự tổ ấm nơi con bạc cư ngụ. Nhưng tại sao người ta biết túng quẫn, biết tán nát cửa nhà mà vẫn đâm đầu vào? Lý do khiến nhiều người nghiện cờ bạc là về lý thuyết đòn bẩy của cờ bạc rất hấp dẫn. Nó có thể khiến người ta kiếm được nhiều tiền và thu lợi nhuận cao với số vốn nhỏ. Nhưng trên thực tế, hầu hết tất cả những người chơi cờ bạc đều là kẻ thua cuộc. Và người cuối cùng cười chỉ là nhà cái và ông chủ sòng bạc. Vì ông chủ sòng bạc được hậu thuẫn bởi luật chơi số đông, ông ta có thể thắng mãi mãi. Hơn nữa, khi người ta càng thua càng quyết tâm gỡ gạc bằng cách chơi lớn hơn, đặt cược những khoản tiền lớn hơn. Nhưng kết cục không gì tệ hại hơn là những khoản nợ khổng lồ ập đến có rất nhiều người đã phải cầu cứu người thân, gia đình. Dính vào bài bạc đỏ đen là mất đi tương lai, là cả thanh xuân, là sức khỏe, là hạnh phúc gia đình, là những tài sản giá trị khổng lồ. Và đổi lại đó là sự ân hận đến chua chát là phải gặm nhấm sự đau khổ. Vì vậy khi nghèo đừng nghĩ đến việc làm giàu nhanh, nghĩ đến việc giàu sau một đêm. Đừng lao vào những thứ đỏ đen để mong đổi đời trong sớm chiều. Hãy cứ cố gắng học tập rèn luyện chăm chỉ, kiên trì làm việc cuộc sống của bạn rồi cũng sẽ thay đổi tốt dần lên mà thôi. Thứ hai là chạy theo trào lưu để kiếm tiền. Mỗi người trong lúc nghèo khó đều nghĩ đến việc có thể kiếm nhiều tiền một chút. Nhìn thấy người khác làm một hạng mục đầu tư vào ngành nghề gì đó để kiếm tiền. Thế là bản thân cũng muốn thử một chút. Tuy nhiên, thị trường đang không ngừng biến hóa, rủi ro đầu tư cũng biến hóa. Nếu như mù quáng chạy theo trào lưu thì không chỉ không kiếm được nhiều tiền, mà còn có thể thâm hụt tiền. Có nhiều người họ chưa từng có kế hoạch, cũng không phân tích xem bản thân mình có hiểu biết, có năng lực phù hợp với ngành nghề này hay không. Họ không nhìn thấy những nỗ lực và mồ hôi nước mắt đằng sau của những người thành công, mà chỉ thấy sự lộng lẫy rực rỡ của người khác trước ống kính. Vì vậy, họ cho rằng bản thân mình cũng có thể trở thành như thế. Thật tình, họ không biết rằng, bất kể ngành nghề hay kinh doanh gì, không có giai đoạn tích lũy nhất định ban đầu thì đều không thể làm được. Thứ ba là những việc có lợi nhuận cao. Người xưa nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Thật chẳng sai chút nào, lợi nhuận cao sẽ đi kèm với rủi ro cao. Nhưng đối với người nghèo, vốn liếng thì ít, nếu như làm ăn kiểu này rất có thể một lần rủi ro sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục, một phát trắng tay. Hãy cẩn thận với những miếng mỡ lãi cao được trèo trước mặt. Bởi nguyên tắc kinh doanh đầu tư là lợi nhuận cao thì rủi ro lớn, Thế nhưng, nhiều người thấy lãi cao mà không thấy rủi ro lớn, để rồi khi mất tiền lại cho rằng mình bị lừa đảo. Nguyên tắc của kinh tế thị trường là tự do kinh doanh, tự do thỏa mãn. Nguyên tắc hợp tác kinh doanh thì phải cùng chia lãi, cùng chịu rủi ro. Khi một hoạt động kinh doanh mà không rõ đối tác là ai, có năng lực thế nào, phương án kinh doanh ra sao mà vẫn xuống tiền, thì rõ ràng bạn đã tự đưa mình vào thế rủi ro. May mắn hợp tác với người có kinh nghiệm, có kiến thức kinh doanh thì thành công, Thực tế có nhiều trường hợp trúng lớn nhờ may mắn và ngược lại, nhiều người trắng tay vì thiếu hiểu biết. Vậy nên, khi nghèo, nhất định phải vượt qua ý nghĩ kiếm tiền nhanh. Đừng hám lợi mà mù quáng chạy theo, cuối cùng rất có thể tiền mất tật mang. Đừng nghĩ may mắn lợi lộc sẽ tự dưng từ trên trời rơi xuống, hãy tự mình bước đi vững vàng, góp nhặt bằng chính thực lực của bản thân mình. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về giàu không kết giao ba người. Khi giàu có, bạn sẽ phát hiện có rất nhiều người vây quanh. Họ ghen tị bạn, tán dương bạn, muốn cùng bạn kết giao. Nhưng trong đám người này, bạn cũng cần chú ý có ba kiểu người là không thể kết giao. Kiểu thứ nhất, đó là người nịnh nọt. Khi nghèo khó thì dựa dẫm vào người khác, khi cơm no rượu say sẽ cao chạy xa bay. Khi gặp người phú quý thì tâng bốc xu nịnh, khi họ suy bại bần cùng thì quay đầu bỏ đi. Kiểu người này giống như là cỏ mọc đầu tường, Lúc bạn đang phát sáng thì dùng vô số lời tốt đẹp để thổi phồng bạn. Nhưng khi bạn nghèo túng, bọn họ chỉ muốn dẫm nát bạn trong vũng bùn. Dạng người này ngay cả khi bạn giàu có cũng sẵn sàng vì lấy lòng người khác mà bán đứng bạn. Cho nên là không đáng để kết giao. Kiểu thứ hai là người có lòng dạ hẹp hòi nhỏ mọn ích kỷ. Kiểu người này không thể dung nạp được những người giỏi hơn so với mình. Trông thấy người khác thành công liền trong lòng bất bình tức giận, khi ở trước mặt thì tươi cười chào hỏi, nhưng khi quay đầu đi chỗ khác thì lại muốn hại bạn ngay ở sau lưng. Vậy nên khi gặp kiểu người này, bạn nên tránh càng xa càng tốt. Thứ ba là kẻ thù. Có thể trước đó khi chưa giàu có hay thành công thì bạn sẽ không có kẻ thù. Nhưng khi giàu có, bạn sẽ thấy những kẻ thù không lành mạnh xuất hiện. Khi giàu có, bạn cũng có thể phải đối mặt với những người không thích bạn. Vì thực tế đơn giản rằng bạn đang là triệu phú Kể cả bạn là một người tử tế và đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng, một số người sẽ không thể vượt qua sự bất an và ghen tị của chính họ. Khi thành công của bạn khiến những kẻ ghen ghét tức giận, bạn sẽ phải đối mặt với những bình luận cùng những định kiến tiêu cực. Họ sẽ có đủ loại ý nghĩ đen tối và bị tâm lý này chi phối. Họ sẽ làm một số việc có hại cho bạn. Chẳng hạn như tung tin đồn thất thiệt, vu cáo ác ý và thậm chí cố tình phá hoại bạn, cáo buộc bạn là kẻ tham lam hoặc tàn nhẫn. Cách tốt nhất để đối phó với những kẻ thù ghét là phớt lờ họ và không trả đũa. Bạn không cần phải xin lỗi họ vì thành công của mình. Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Vì vậy, chẳng có ích gì khi cố gắng đi lấy lòng họ. Người xưa có nhiều kinh nghiệm từng vấp ngã trong cuộc đời, cho nên lưu lại cho hậu nhân những điều này như một lời cảnh báo. Chính là hy vọng chúng ta đừng lặp lại thất bại này. Vì vậy, đối với những lời dạy của cổ nhân, chúng ta hãy lấy đó làm kinh nghiệm biến chúng thành ngọn đèn chỉ đường, giúp chúng ta tiến về phía trước. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Khi nghèo chớ làm ba việc, lúc giàu không thân ba người, kinh nghiệm của người xưa có ý nghĩa gì?